không ờ, bị à, những cái vết ờ, sần xiếc gì cả Đấy, nhíp rất là chuẩn tải trọng của bộ nhíp này là có thể à, chịu được đến 7 800 kg Đấy. lá thứ hai sát ờ, tận ngoài này luôn này lỗ mõ này là 30 này nhíp này có trọng à, lượng là 8,2 đến 8,3 kg một vế các bạn nhé một vế còn nó khoảng 16,5 à, à, kg một đôi Đấy. toàn bộ phụ kiện chuẩn này ốc chốt 12 này quang nhíp này ốc uh, chốt dài này mặt bích dày này có dập cong này có dập cong tăng cứng nhé đấy đây con này dày khoảng 6 đến 7 ly và có dập cong này đầu à, cố định này đấy nhíp này có dập chữ TH các bạn nhé hàng rất là nét chuẩn đấy. 6 lá các bạn nhé trong à, một video trước kia thì có từng giới thiệu về cái nhíp 5 lá cũng là loại này nhưng có 5 lá thôi còn bộ này là 6 lá nhá giá thì chỉ chênh nhau có 100.000 thôi nhưng mà hàng thì cực kỳ chất lượng luôn đấy. à, các bạn có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ 0983 818 955 mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ qua Zalo cùng số 0983 818 955 à, để dễ xem các cái video khác của kênh ấy, thì các bạn là có thể bấm vào tên kênh ở phía dưới video và sau đó chọn danh sách phát sau đó thì à, xem theo từng hạng mục xem nhíp xem động cơ điện bộ 3 bánh bộ 4 bánh vân vân như thế là rất dễ tìm kiếm Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video và ủng hộ cho shop